Hello xin chào bà con và cô bác hôm nay hoan hỷ à, Phạm Hưởng chia sẻ cho bà con à, xem bói về cái cuộc đời của, của bạn đằng sau cái tên nhé thì nhiều thì đây ở đây có chữ cái là chữ A này chữ A Á ớ này nếu chữ cái đầu đầu tên bạn là một trong chữ trên chứng tỏ bạn là một người là tự lập đầy tham vọng bạn không bao giờ để tuột khỏi tầm tay gần như nắm chắc và nhanh chóng đưa ra quyết định chứ không phải là người nước đôi ba phải nếu ở cương vị một nhà lãnh đạo bạn sẽ chứng tỏ được nhiều hơn năng lực của chính bản thân mình những nguyên âm này chưa được năng lực chỉ huy có khả năng đứng vững trên đôi chân của mình họ có nhiều tham vọng thường rơi vào tình thế phải đưa ra những quyết định nhanh chóng mặt tiêu cực cố chấp bảo thủ ích kỷ đặc biệt dễ mắc bệnh về đường hô hấp những người có tên bắt đầu bằng chữ B họ thường là những người nhút nhát sống coi trọng tình cảm và đặc biệt là biết kiềm kiềm chế bản thân trước những cám dỗ những người tên bắt đầu bằng chữ B cũng là người thích sưu tầm và giữ gìn những gì mà họ tôn trọng và yêu mến bạn có tính cách rụt rè kín đáo luôn khao khát tình cảm yêu thương bạn rất hay dồn nén những buồn vui của riêng mình và chịu đựng chớ nên quá cầu toàn đi tìm điều tốt đẹp hơn một khi bạn đã chấp nhận những sự việc chung quanh mình mặt tiêu cực bạn sống hơi cô lập và ủy mị rồi bắt đầu bằng chữ cái là chữ C là một chữ cái mở bởi thế mà những người có tên bắt đầu bằng chữ C hay là chữ cờ là những con người thân thiện dễ hòa đồng cởi mở không chỉ vậy họ còn rất là năng động và sáng tạo ưa thích đi đây đi đó lên thường rất khó có thể tiết kiệm được tiền bạc bạn thích làm việc trong môi trường chuyên nghiệp thích du lịch và chấp nhận rủi ro để kiếm tiền mặt tiêu cực đôi khi bạn hay nẫn đạm dững dưng và tụt mín rồi bắt đầu bằng chữ giờ hoặc là đò vốn là một chữ cái đóng lên nếu tên của bạn bắt đầu bằng chữ r đò thì bạn là người khá dè dặt thận trọng không có tính phiêu lưu điểm đáng quý của bạn quan trọng cuộc sống gia đình nhưng hơi tham công tiếc việc nếu đảm nhận vai trò người quản lý bạn sẽ làm rất là tốt nếu có tên bắt đầu bằng chữ R bạn có thể là một quản trị gia tài ba bạn là người rất bảo thủ tiêu cực là khắc khe bướng bỉnh và thích tranh cãi rồi tiếp theo chữ cái là chữ e hoặc là e nếu tên bạn bắt đầu bằng chữ e chữ e bạn là một người cởi mở thích tự do và đôi khi dễ thay đổi do chữ e có hình dạng quay về phía trước nên bạn là người lạc quan nhìn xa trông rộng tuy nhiên bạn rất là nóng tính rồi tiếp theo người có có chữ L đầu đầu tên cho thấy bạn là người thích tự do bộc trực và đôi lúc có những ý tưởng hay trong trong suốt cuộc đời của mình bạn có thể sẽ được đi rất là nhiều nơi điểm thiếu sót của bạn là lập trường không được vững chắc chữ L vốn có hình dạng kết mở ở hai đầu vì thế người có tên bắt đầu bằng chữ này có suy nghĩ cực kỳ phóng khoáng tuy nhiên họ không phải là người ồn ào những người này có trực giác rất là tốt và linh hoạt mặt tiêu cực hơi độc đoán dễ cáu gắt và ích kỷ tiếp theo những người có chữ cái là o ô hoặc là ơ người có tên bắt đầu bằng một trong ba chữ cái trên là người cố chấp nhưng có trách nhiệm trong công việc họ cũng rất trung thực và luôn coi trọng gia đình là quan trọng nhất tuy nhiên họ là người hơi tự mãn và thường bằng lòng với những gì mình đang có Điều đó lý giải vì sao những người có quyền hành thường ít bắt đầu bằng chữ O, O hoặc là ơ trong tên. Bảo thủ là tính cách dễ nhận thấy nhất bạn ở bạn. Chính hình thù tròn chỉnh khép kín của chữ O đã thể hiện sự tự vệ ấy. Tuy nhiên bạn là người có tính thần, tinh thần trách nhiệm và rất có duyên với tiền bạc đối với bạn mái ấm gia đình rất là quan trọng đó là nơi để bạn đi về sau một ngày làm việc mệt nhọc một ưu điểm nữa của bạn là sống rất là thật lòng mặc tiêu cực hay tự cho mình là đúng hơi tự mãn và đa nghi rồi bắt đầu chữ bằng cái chữ tên đó là phở hoặc là b b b phở nhá thì bạn là người hiểu biết và tập trung cao độ khi làm việc bởi thế nên không có gì khó hiểu khi bạn thường giải quyết công việc một cách nhanh chóng và kiên trì trước những khó khăn trong cuộc sống tên bắt đầu bằng chữ thờ là người uyên bác và có năng lực tập trung cao tính hay lo xa vì thế bạn luôn làm việc chăm chỉ xử sự và chi tiêu luôn có cân nhắc điều đó không có nghĩa là suốt ngày bạn vùi đầu vào công việc bạn biết tận hưởng những giây phút thư giãn quý báu mặt tiêu cực bướng bỉnh hay tự cao tự đại và thường ưu sầu rồi tiếp theo chữ cái là chữ quy hay là quò cho biết bạn là người trung thành ít ít thay đổi tâm tính và rất hiểu biết bạn có khả năng kiếm ra rất là nhiều tiền nhưng đôi khi giàu trí tưởng tượng và thiếu thực tế bạn là người đầm thắm thủy chung và có hiểu biết những người này có thiên hướng hình thành tính cách phẩm chất như tầng lớp quý tộc hãy cẩn thận mặt tiêu cực của chữ cái bắt đầu này có thể rất là nguy hiểm rồi tiếp theo người có chữ chữ cái là R những người bắt đầu bằng tên bằng chữ R thường hiểu biết rộng nhưng khá thực dụng họ là những người tự tin và truyền niềm tin cho người khác bởi họ thích làm những công việc từ thiện nhược điểm của họ là thiếu kiên nhẫn rồi tiếp theo phòng hưởng chia sẻ tiếp theo bằng chữ G nếu chữ cái đầu tiên bạn rơi vào chữ G bạn không thể cởi mở cho lắm bạn có khuynh hướng thích sống một mình vậy vậy bạn thường bị người khác hiểu lầm là lặn lùng khó gần khi bạn đã thích điều gì bạn sẽ say mê điên cuồng nhiệt tình thường đánh giá mọi người qua bản chất chứ không phải qua hình thức ngoài ra bạn có khả năng diễn thuyết trước đám đông bạn sống cô lập bảo thủ bạn rất hay bị hiểu lầm người khác nhìn bạn như một ốc đảo tuy nhiên bạn có quyết tâm cao và luôn xem chất lượng hơn là số lượng mặt tiêu cực đó là thích chỉ trích và dễ làm tổn thương người khác rồi tiếp theo những người có chữ cái là h hay còn gọi là hờ giống như một chiếc thang bởi vậy bạn sẽ có nhiều bước thăng trầm trong cuộc đời bạn là người tự chủ biết mình muốn làm gì cần gì và hơn bạn là người đầy tham vọng luôn khát khao vươn lên nấc thang của sự thành công nhược điểm duy nhất của bạn là quá ham tiền bạn tự kiểm soát tốt có khả năng mạnh mẽ đến thành công nếu có điều vị bạn có thể là người lãnh đạo tốt mặt tiêu cực hơi khắt khe trong cách nhìn nhận đánh giá con người và sự việc bạn cũng nên cẩn thận với tiền bạc vì chữ hờ có của bạn trống giống cả đầu lẫn đuôi rồi tiếp theo là người có chữ cái là ca ca là chữ cái bắt đầu tiên bạn chứng tỏ bạn thích một cuộc sống tự do vui vẻ và vô tư bạn đặc biệt yêu thích âm nhạc vì âm nhạc có thể làm dịu bớt sự căng thẳng trong tâm hồn bạn thường chủ động đối mặt với những vấn đề lan giải trong cuộc sống bạn hành động rất ngẫu hứng lúc nào cũng khẳng khái ung dung và cạn nghĩ các giác quan của bạn hơi kém lên lắng nghe những mối linh cảm của mình mặt tiêu cực của người có tên bắt đầu bằng chữ này bằng phụ âm này ít lòng và ủi rụt nhé ít ít lòng và ủi rụt rồi tiếp theo chữ cái là chữ L theo tử vi thì L nói lên bạn là người thân thiện lồng hậu có đôi chút lãng mạn và thường xuyên coi trọng cuộc sống gia đình gia đình khả năng sự sư phạm hoặc năng khiếu âm nhạc bạn có khả năng là sư phạm hoặc năng khiếu âm nhạc tuy vậy điều duy nhất mà bạn có còn thiếu là sự kiên nhẫn đôi khi bạn còn tỏ ra là người rất lãng mạn nghề giáo hoặc các hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc rất thích hợp với bạn bạn hay có cảm giác bị người khác hiểu lầm chỉ cần rèn luyện thêm tính kiên nhẫn bạn có thể trở thành một quan tòa tốt cho những rắc rối của mình rồi người mà mang chữ cái đầu tiên là chữ M bạn là người trầm tính và suy nghĩ khá chín chắn. Nếu tên bạn bắt đầu bằng chữ M, bạn còn có khả năng quản lý mọi việc và tương đối chăm chỉ. Nhược điểm lớn nhất của bạn là tính thực dụng. Bạn siêng năng làm việc cầu tiến và biết tổ chức tốt công việc. Mẫu người hồ nội trợ giỏi cũng thích là cũng chính là bạn. Một khi đã vươn lên được một bậc, bạn biết cách giữ vững chỗ đứng của mình mặt tiêu cực đó là hơi lạnh lùng thiếu cảm thông và thiếu nhạy bén rồi tiếp theo người có chữ cái là S bạn là người thích làm việc một mình có tính tự lập từ khá sớm bạn có trí nhớ tốt nên có thể thích hợp với nghề diễn viên nhược điểm của bạn là thường làm việc không đến nơi đến chốn thường chỉ kết thúc đường công danh sự nghiệp khi đã làm ông bà chủ bạn thường muốn đạt cho bằng được mục đích nhưng đôi khi cũng hay tỏ bỏ dở lỡ chừng khúc luận ngay giữa chữ ép chính là nguyên do của tính cách này của bạn mặt tiêu cực đó là hơi tự phụ rồi người có chữ cái trên đầu là T hình dạng của chữ T quay về hai phía lên nếu tên bạn bắt đầu bằng chữ T bạn là người tinh tế và luôn nhìn vào hai mặt của vấn đề bạn hay giúp đỡ người khác nhưng cũng rất dễ bị tổn thương bạn có tính đoàn kết cao bạn thường biết ngăn ngừa những điều xấu có thể xảy ra với mình tuy nhiên bạn cũng rất dễ bị tổn thương những người có tên bảng chữ T có tên thần hợp tác rất là tốt rất thích hợp với vai trò hòa giải mặt tiêu cực đó là bướng bỉnh nóng tính và thích nghĩa mai người bắt đầu có chữ cái là chữ U bạn là người cởi mở thân thiện điều đáng quý ở bạn là sự trung thực và đáng tin cậy đáng tin cậy nhưng cũng chính là bởi đó sự thật là trung thực đôi khi bạn không trung thực mà đôi khi bạn không sáng suốt và hay cả tin bạn có mặt diện mạo dễ coi có đầu óc sáng tạo trí nhớ tốt đối với những vấn đề có liên quan đến ngôn ngữ mặt tiêu cực của bạn rất hay ghen đôi khi không kiềm chế được cảm xúc bạn dễ nóng nảy sẵn sàng gây gỗ với người khác rắc rối rất dễ xảy ra những người bắt đầu bằng chữ V chữ V cho thấy bạn là người cân bằng mọi vấn đề trong cuộc sống không chỉ có vậy bạn còn bạn còn hơn những người người có tên bắt đầu bằng chữ cái khác ở chỗ bạn biết đặt ra cho mình mục tiêu vươn lên và sẵn sàng làm việc không biết mệt mỏi để có đạt để đạt được suốt cuộc đời bạn luôn phải xây dựng một sự cân bằng như, như hai vấn như hai vế của chữ V chữ V thoải dốc có đáy nhọn đây cũng là nét tính cách của bạn biết đúc kết những suy nghĩ thành ý tưởng mặt tiêu cực trong tính cách của bạn là không thận trọng trong công việc thực dụng đôi khi hoang phí và thiếu cân nhắc rồi những người bắt đầu bằng chữ ít sờ chữ ít nếu tên bạn bắt đầu bằng chữ ít bạn là người biết cân bằng giữa vật chất và tinh thần không bao giờ có những đòi hỏi quá cao bạn thích giúp đỡ những gia đình và bạn bè những người có cái tên bằng chữ ít luôn có được một tinh thần sáng suốt và lành mạnh chính nhờ ưu điểm này bạn luôn giúp ích được cho bạn bè và người thân tuy nhiên bạn thường hay gặp khó khăn trong cuộc sống của bạn chưa được nhiều cay đắng và thù hận rồi đây còn tiếp theo ở đây rồi cuối cùng đó là chữ y chữ y cho biết bạn là người có suy nghĩ chín chắn nhưng rất quyết đoán bạn lúc nào cũng thích hoạt động và ghét ghét phải ngồi ngồi dỗi trong cuộc sống bạn là người thường phải đối mặt với khó khăn và đặc biệt là sự cô độc bạn yêu thích tìm tòi học hỏi và không thích ngồi lê đôi mắt tuy nhiên cuộc sống thường ngày bạn thường không dứt khoát khi đưa ra quyết định cuối cùng cho một vấn đề gì đấy Phạm Hướng à, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh nhé thì đừng có quên like này subscribe để theo dõi những sản phẩm mới của Phạm Hướng nhé thì hôm nay Phạm Hướng cũng đã chia sẻ cho bà con về cái à, bí mật cuộc đời của của bà của các bạn đằng sau cái tên nhé thì à, cái tên của chúng ta thì được ông bà cha mẹ khi chúng ta sanh ra thì được ông bà cha mẹ đặt cho chúng ta một cái tên như là mong muốn những điều tốt đẹp đến cho con của mình nhé thì hôm nay phòng Hướng đã chia sẻ cho bà con về cái cái cuộc đời sau cái tên của các bạn nhé rồi xin chào tạm biệt các bạn nhé rồi xin chào